Một bàn đấu này là bàn đấu quốc gia mà là chỉ có 15 điểm thôi. Một là một nước, các hai điểm đấu đối là một nước có bóng. Tuyệt vời. Hết rồi. Vẫn còn, vẫn còn, vẫn Đừng đứng này như này. con quả từ ngoài à, quả đấy mình thò tay rồi có một thằng chắn cái việc gì phải đập thế nó có một chắn không cần phải đập mạnh thế đâu thôi nó lại thay người rồi lùn nữa hay đâu là thay người đúng không ôi đâu lên lên quay lưng lại khó quay lưng lại đẹp rồi thế làm gì đúng không Tốt. Đấy đập luôn. Thôi, lấy lại đi. Dạ. Giao điện, giao điện. Rồi mới xin chào. Cầm cái thằng đó đang Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Ủa? Ủa? Ủa? Ủa? Ủa? Ủa? Ủa? Ủa? Ủa? Ủa? Ủa? Ủa? Ủa?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

điểm nó rất chịu hiểu gì mày đánh ra ngoài à, sao mày đánh ra ngoài nhiều quá Quá tuyệt vời Wow Hay lắm Đường số 5 nó đập kinh á Chưa hỏng vào nào Đường số 5 này chưa đập hỏng vào nào Ya, belum? Belum. Tolong.

anh năm cò sát đi chơi chế rồi con được bóng rất hay dạ, dạ. theo xa xa ra đập mới được bốn quả nữa nó ba của nó thắng thì mình bốn quả lớn đều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

chị nói thì ngay lúc đầu tại vì